Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hai mặt tiền đồi Huy Hoàng Nguyễn Hữu cảnh phường 8, diện tích 328m2, thực tế 500m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc và Tây Nam, đường ô tô, cách phù đồng 100m, khu dân cư cao cấp, khu vực thuận lợi, gần trường học, chợ, cách trung tâm 2km, giá 25 tỷ đồng. Nhà bế Văn Đàn, Thái Phiên phường 12, diện tích 95m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông bắc, đường ô tô, kết cấu, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng bếp, sân, gần chợ, ủy ban, trạm y tế, trường học, giá 6,5 tỷ đồng. Đất Xuân Thành, Xuân Thọ, diện tích 1.329m2, mua bán vi bằng, hướng Đông Nam, đường ô tô, cách trung tâm Đà Lạt 12km, đất bằng phẳng, thoáng mát, giá 2,6 tỷ đồng. đất công chúa Ngọc Hân phường 7, thành phố Đà Lạt, diện tích 170m2, số nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Bắc, đường ô tô, gần chợ số 6, cách trung tâm Đà Lạt 4,5 km, khu dân cư đông đúc, thế đất bằng phẳng, giá 1,6 tỷ đồng. Nhà Ngô Gia Tự phường 12, thành phố Đà Lạt, diện tích 90m2, mua bán vi bằng, có xác nhận nhà ở, đường xe máy,